Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp sản xuất ba lô túi sách tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Với nhiều phát sinh trong quá trình sản xuất, đòi hỏi người làm kế toán cần phải biết định mức nguyên vật liệu, cân đối các loại chi phí trước khi thực hiện việc tính giá thành. Sau khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán trong công ty sản xuất ba lô túi sách phân loại và đưa các chi phí hợp lý vào từng bộ phận, khắc phục được những khó khăn trong công ty. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu các nội dung trong khóa học ngay dưới đây. Nội dung chính của khóa học sẽ được chia theo 3 phần. Phần 1 hướng dẫn cập nhật các số dư chi tiết của đầu năm, phân tích mối quan hệ của báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang. Và nội dung của phần 2 hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc lập định mức nguyên vật liệu cho các thành phẩm làm sao cho phù hợp, phân loại được các hóa đơn chứng từ như mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định và các chi phí khác phát sinh, hướng dẫn thực hiện việc hạch toán đối với mua công cụ và tài sản cố định cũng như thực hiện việc ghi tăng, phân bổ vào các chi phí hàng tháng xử lý các trường hợp phát sinh thực tế trong doanh nghiệp, hướng khắc phục và kinh nghiệm sau những sai sót, thực hiện việc tính lương trước các khoản bảo hiểm và các hồ sơ, chứng từ đi kèm khi nhận vào chi phí hợp lý liên quan đến tiền lương. So sánh tỷ trọng doanh thu để từ đó lập kế hoạch, phân bổ các chi phí đầu vào, cân đối theo tỷ trọng doanh thu. Kiểm tra lại các chi phí bao gồm xử lý đối với trường hợp âm kho, nguyên vật liệu, âm quỹ tiền mặt, các chi phí đưa vào quá lớn dẫn đến việc giá vốn cao hơn giá bán. Để cân đối lại trước khi thực hiện việc tính giá thành, lập báo cáo lên các tờ khai phải nộp, bao gồm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, phải nộp hàng tháng, hàng quý.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 Tất cả các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online. Nhấn xem giáo trình và chuyển sang trang web kế toán việt hưng.com và đây là toàn bộ giao diện trong khóa học online và được chia theo từng phần từ việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ cho đến hạch toán các hóa đơn chứng từ phát sinh và cuối cùng là thực hiện việc lên báo cáo tài chính. Các nội dung liên quan đến bộ chứng từ tải về sắp xếp lại toàn bộ các hóa đơn liên quan đến mua vào, lệnh sản xuất phiếu xuất kho nhập kho và các nội dung liên quan đến khóa học. Và để xem được nội dung theo từng phần thì các bạn sẽ click trực tiếp vào nội dung của phần học, nhấn xem nội dung. Mỗi một hóa đơn chứng từ sẽ là một video hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm